anh Hewler 14 có gì mới? Liệu rằng anh Hewler 14 có làm chúng ta thay đổi cách làm việc với Component không? Hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của video nhé! Trước khi đi vào chi tiết việc anh Hewler 14 sẽ thay đổi Component như thế nào, chúng ta sẽ cùng điểm qua tất tần tật những thay đổi chính trong bản phát hành lần này. Đó là những thay đổi Standalone Component Typeforms Angular C-Line Auto Complete Extended Diagnostic Petite Access, Angular DevTools. Angular Đầu tiên, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản tiếp theo với lệnh npm i g a còng angular suộc slide a còng next 1. Standalone Component Angular sẽ trở nên đơn giản hơn với Standalone Component Standalone Component cung cấp một cách đơn giản hóa để xây dựng các ứng dụng Angular. Các Standalone Components, Directives và Pies giúp các nhà phát triển cốt ít hơn bằng cách giảm nhu cầu về modules. Các ứng dụng đang dùng Angular 13 hoặc thấp hơn, có thể tùy chọn và dần dần áp dụng Standalone Component, mà không cần sự thay đổi quá lớn nào. 2. Typeform từ phiên bản 14 trở đi Type Form sẽ đảm bảo rằng các giá trị bên trong Form Controls, Groups, and Arrays là được nhập an toàn trong Angular Project. Ngoài việc tăng tính an toàn cho Project, form còn mang đến nhiều cải tiến khác. Chẳng hạn như khi kết hợp với tự động hoàn thành tốt hơn trong IDE, và làm các cấu trúc biểu mẫu được hiển thị rõ ràng hơn. 3. Angular Key Auto Complete Có nhiều lệnh khác nhau để thao tác với Angular Project nhưng hầu như bạn sẽ luôn cần phải xem qua tài liệu chính thức để tìm các lệnh, và cụ thể hơn là các tùy chọn của lệnh. Với anh Euler 14, điều này sẽ không còn là trở ngại nữa. Các dòng lệnh của bạn sẽ được tự động hoàn thiện trong terminal. Để có thể sử dụng được tính năng này, bạn cần gõ lệnh ng cách completion trước và bây giờ bạn đã có thể sử dụng tính năng này. Hãy thử bằng cách gõ ng rồi ấn nút Tab, nhấn Enter để chọn dòng lệnh mình muốn. Ngoài ra, nếu bạn đang làm việc trên một Angular Project 14, bạn có nhiều tùy chọn tự động hoàn thành hơn, chẳng hạn như ngenerate chẳng 4. Chẩn đoán mở rộng Tính năng chẩn đoán mở rộng mới cung cấp một framework có thể mở rộng giúp bạn hiểu rõ hơn về các template của mình và cách bạn có thể cải thiện chúng chẩn đoán đưa ra các cảnh báo về trong thời gian biên dịch với các đề xuất chính xác, gợi ý cách sửa, bắt lỗi trước thời gian. 5. Page Title Access Bạn có thể thay đổi tiêu đề của trang với root title property mới trong Angular Router. Việc thêm tiêu đề không yêu cầu import thư viện. Đây là một tính năng vô cùng tuyệt vời do sự đóng góp của Marco miovi 6. Angular DevTools Tiện ích mở rộng gỡ lỗi anh Euler Deptools hiện hỗ trợ sử dụng offline. Anh em hãy cài đặt extension này ngay để trải nghiệm nhé. Và đó là 6 thay đổi nổi bật trong số rất nhiều những cập nhật của Angular 14.